anh mắt gian ta trao nhau lần đầu nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em phải làm sao cho phút giây đó cứ trôi mãi và một ngày tiếng yêu thương nó chợt trở về gặp lại em lòng hạnh phúc mãi tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình